Xin chào tất cả anh em đã đến với xem cả bóng là có tiền của mình nhá. Ngày hôm nay thì mình có lên cho anh em một trận đấu giữa Mönchengladbach Gladbach và Borussia Dortmund, trận đấu của vòng 15 Bundesliga và uh, trận đấu này sẽ là trận đấu đầu tiên của vòng 15 cũng như là uh, sau cái vòng 15 này thì uh, cuối tuần sau chúng ta sẽ đến với uh, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đúng không? Đó là World Cup 2022 và anh em nào mà thực sự muốn đồng hành cùng với mình cũng như là chưa có người bạn nào đồng hành à, đáng tin cậy thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như Telegram nhá mình sẽ đồng hành với tất cả anh em ở trong à, cái mùa World Cup cũng như là tất cả năm cái giải đấu uh, hấp dẫn nhất châu Âu và đặc biệt rằng là tất nhiên rồi ngày hôm nay thì cũng uh, không có trận đấu nào uh, của các giải bóng lớn cả và chỉ có những cái trận đấu cỏ thôi vào lúc uh, chuẩn bị tiếp theo đây vài phút nữa sẽ là những trận đấu của cái giải uh, China anh em sẽ có hai trận đấu anh em nhé thì mình sẽ đẩy cho anh em sang nhóm sau còn uh, quay trở lại với vấn đề chính của chúng ta trận đấu mình sẽ làm cho anh em đó là trận đấu giữa Manchester City và Brentford trận đấu sớm nhất của buổi tối ngày mai vào lúc 7 giờ 30 Manchester và Brentford hiện tại kèo chấp đang là Manchester City chấp 2.25 và có một uh, điều mà chúng ta cần nên uh, cân nhắc trong cái trận đấu này đã uh, à, Manchester hiện tại đang có một phong độ rất tốt trong 5 trận đấu gần đây nhất thì họ có 4 chiến thắng và đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp anh em còn Brentford thì uh, trong 5 trận đấu gần đây nhất thì họ chỉ có một chiến thắng thôi và có 3 trận hòa và một trận thua và họ đang là có chuỗi hai trận hòa liên tiếp rồi uh, trung phong uh, của Man City Erling Haaland thì không có đi dự World Cup anh em đấy vì vậy nên là đây sẽ là cái mặt trận cũng như là trận đấu mà mình nghĩ rằng Erling Haaland rất muốn để có thể thể hiện hết sức có thể cũng như là ghi, ghi nhiều bàn thắng hết sức có thể để vì sau cái vòng đấu này thì sẽ là một quãng thời gian nghỉ khá là dài phục vụ cho World Cup đúng không? Cho đến tận năm sau và cũng như là để chuẩn bị uh, nghỉ sức cho cúp C1 nữa anh em Manchester City thì uh, trước cái vòng này thì họ có một trận đấu ở Liên đoàn Anh chiến thắng Chelsea với tỷ số 2-0 Trung bình 5 trận đấu uh, vừa qua của Manchester City thì họ ghi trung bình mỗi trận là hai bàn và đối với Brentford thì uh, một cái cảnh khá là khác. 5 trận đấu gần đây nhất thì họ chỉ có ghi được là trung bình một à, một trận một bàn thôi tuy nhiên thì à, những trận đấu mà họ xuất hiện thì có trung bình đó là hai bàn thắng trở lên xem một chút về mặt lịch sử à, có hai trận đấu gần đây nhất mà hai đội bóng đối đầu với nhau thì Man City đều chiến thắng và chỉ chiến thắng với tỷ số là 1-0 cũng như là 2-0 thôi anh em ạ. Vậy nên là anh em cân nhắc cái kèo chấp 2.25 anh em nhé. Và hiện tại cái tài đang là ở mức 3.5 à, ờ, Một mức kèo mình nghĩ rằng là Xem nào nếu như mà Brentford bất ngờ có một bàn thắng sớm trong trận đấu này với Man City Thì mình nghĩ là sẽ nổ tài giống như là cái trận đấu mà Man City đá với Fulham ở vòng trước à, mình cũng có đẩy kèo cho anh em đó là đi Fulham cả trận cũng như là đi Fulham hiệp 1 đúng không? Đấy và đi cả cái xỉu 3.5 nữa thì anh em chúng ta bú full ba cái mã kèo đấy rồi. Tuy nhiên thì trận đấu này thì mình nghĩ rằng là kèo chấp kèo chấp 2.25 một mức kèo uh, thật sự mà nói thì ờ, Manchester City không phải là có khá là nhiều cầu thủ cũng chưa chắc đã đi đá World Cup trong cái năm nay anh em tuy nhiên thì vẫn còn đó đó là những ờ, nhạc trưởng như là Kevin De Bruyne rồi là Bernardo Silva đều là những trụ cột của các đội tuyển quốc gia mình nghĩ rằng trận đấu này có thể Pep Guardiola sẽ cất những cầu thủ quan trọng đấy cũng như là um, có thể là sử dụng uh, nửa đầu uh, trận đấu thôi vì mình nghĩ nên là mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ đi Man City ở hiệp 1 thì nó hợp lý hơn còn với cái tài 3.5 Tài 3.5 Mình nghĩ rằng trận đấu này có thể nổ tài Vì uh, Brentford không phải là một đội bóng dễ bắt nạt anh em uh, Trong nửa đầu mùa giải đúng không? Brentford đá rất tốt cũng như là đã thể hiện rằng là khi gặp các ông bóng các đội bóng lớn ấy, các ông lớn thì ờ, Brentford luôn gây những khó chịu nhất định. Và chúng ta sẽ nốt mình sẽ kiếm thêm một kèo nữa cho anh em. Hiện tại cái tài thẻ đang là 2.5 và tài góc là 10.5 Tài góc 10.5 Mình nghĩ đây sẽ là một cái mã kèo cũng khá là sáng trong trận đấu này Chúng ta sẽ đi đó là cái kèo xỉu anh em nhé À quên xin lỗi anh em đó là đi kèo tài anh em nhé Đi kèo tài 3.5 Cả trận Cũng như là cái tài, tài góc 10.5 Uh, ờ, đối với mình ấy thì trận đấu này cái uh, cái mã kèo mà Man City 2.25 sẽ là 50 50. Và nếu anh em muốn chắc kèo hơn thì anh em chúng ta có thể uh, đi cái kèo Man City chấp 1 ở hiệp 1 cũng được. Mình nghĩ rằng là ở hiệp 1 sẽ là cái kèo 1.25 nhưng mà khoảng tầm 5 đến 15 phút thì có thể kèo sẽ nó sẽ nhảy xuống là 1